Hello, xin chào anh chị em. Anh chị em đang có mặt thì à, chúng ta sẽ comment ô chat để chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay. Với à, chủ đề là nếu thị trường à, xu hướng mà chưa rõ ràng thì chúng ta nên làm gì ạ? Rất nhiều bạn hỏi Dũng là bây giờ thời điểm này thì nên làm gì? Nên nắm giữ cổ phiếu hay nên mua vào hay nên bán ra? Ờ, câu hỏi này có lẽ là câu hỏi phổ biến dành cho phần lớn nhà đầu tư chúng ta. Cách đây vào hôm qua thôi nhiều nhà đầu tư chứng khoán cảm giác là rất là thấy là mọi thứ mọi cổ phiếu lên nhiều quá ờ, mọi thứ cứ tiếp tục tăng tiếp tục tăng mà khiến chúng ta cảm giác như là mình đang bị bỏ rơi và nhiều nhà đầu tư thì muốn tham gia vào thị trường lúc này tuy nhiên thì chỉ cần một phiên giảm điều chỉnh tương đối nhẹ thôi thì đa phần chúng ta lại gặp những cái sự cố mà không ai ngờ đến ạ có lẽ hôm nay chúng ta sẽ nói về về góc nhìn về đầu tư ạ à, xin chào quý vị các bạn à, góc nhìn của chúng ta trong quá trình đầu tư đó là gì ạ nếu thị trường mà nó đang ờ, không có xu hướng thị trường nó đang ở trong cái xu hướng như thế này thì chúng ta nên làm gì ạ nếu anh chị em nghe rõ comment số 1 không ạ? Anh chị em nghe rõ thì comment số 1 để chúng biết rằng là chúng ta đang nghe rõ và chúng biết rằng là chúng ta đang tập trung vào chương trình của ngày hôm nay. Thị trường chứng khoán là một à, trong lĩnh vực hấp dẫn dành cho tất cả chúng ta. Nhưng tuy nhiên thì làm thế nào để trôi kiếm tiền nhanh từ lĩnh vực đầu tư chứng khoán? Đó là nhiều câu hỏi một số các bạn đã hỏi Dũng. Tuy nhiên thì nếu mà kiếm tiền nhanh từ đầu đầu tư chứng khoán thì không có cái nào khác. Đấy là một dạng đánh lô hoặc đánh đề mà lô đề thì gì ạ à? chúng ta biết rằng là sẽ ra đê mà ở nên không có cách nào để kiếm tiền nhanh trong đầu tư chứng khoán khi mà thị trường nó đang trong xu hướng giảm mất phương hướng như này không rõ xu hướng thì cái điều duy nhất ở đây đó là gì ạ à? theo các bạn điều duy nhất ở đây đó là gì ạ à? đó là chúng ta nên ở ngoài chúng ta nên ở ngoài chúng ta nên đứng ngoài ngoài kia đứng ngoài đấy ạ à. đứng ngoài tức là không giao dịch gì cả và dành thời gian để nghiên cứu dành thời gian để học tập dành thời gian để gì ạ à? tiếp tục uh, tìm kiếm những cái cổ phiếu tiềm năng cho một chu kỳ mới chứ không phải là chúng ta lại tiếp tục tham gia mua vùng cổ phiếu và trong khi đó dòng tiền không tham gia vào không có dòng tiền tham gia vào bạn mua bạn có thể trả giá rất đắt thị trường có thể đang trong quá trình gì ạ à? giảm rất sâu có những đợt hồi phục có thể lớn chúng ta gọi đến đợt hồi phục lớn có những đợt hồi phục nhỏ hơn một hai phiên và có những đợt hồi phục khoảng ba bốn phiên nhưng chúng ta cứ tiếp tục mua vào nên lời đầu tiên nếu các bạn hỏi là nếu thị trường nó đang chưa rõ xu hướng thì chúng ta nên làm gì thì đầu tiên là gì ạ đứng ngoài đứng ngoài là một cách để bảo toàn vốn bảo toàn lợi nhuận và chúng ta sẽ có một cái tâm bình an khi mà tâm bình an thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định khi mà thị trường nó tạo ra một chu kỳ mới à, chúng ta sẽ quay trở lại một cái biểu đồ khác đây là biểu đồ về gì ạ phái sinh nếu các bạn nhìn thấy đây là biểu đồ phái sinh và ai đó đã học về VSA thì chúng ta có thể nhìn thấy cái điều này nghe. ba anh chị em đã từng học VSA và biết được VSA đã nghe VSA hay là nghiên cứu VSA thì có phải comment số 2 đúng không ạ chúng tôi nói cho các bạn là đây là một cái phần mà Dũng đã chia sẻ khá là nhiều rồi sau một quá trình điều chỉnh giảm mạnh như này đây là một quá trình giảm mạnh như này thì thị trường sẽ có rũ lần một tiếp tục rũ lần hai đáy thấp hơn lần 3 và đây là quá trình rũ đây là quá trình rũ các bạn nhìn thấy không ạ cái đây là những điều mà nó diễn ra thường xuyên trên thị trường chứng khoán những cái lần rũ ở à, với biên độ giảm dần thì bắt đầu cổ phiếu nó tăng phái sinh nó tăng rất mạnh phần lớn nó sẽ tăng khoảng được 50 trăm từ cái đỉnh cái đỉnh ngắn nhất của nó gần nhất đổ xuống thường thì nó kéo lớp cáp khoảng độ 70 phần trăm đây là một cái nghịch lý mà chúng ta biết được ạ à. khi mà chúng ta biết là đa phần đó kéo lên khoảng được 70% từ cái đỉnh này điều thứ hai là chúng ta biết là khi nào nó có thể đảo chiều nếu các bạn quan sát đây khi thất bại lần thứ nhất nó đạp xuống lần thứ hai đạp rất mạnh lần thứ ba khối lượng rất là lớn nhưng không vượt qua được đặc biệt là tiếp tục vượt qua đỉnh trên cái biểu đồ 15 phút nó thấy chúng ta thấy rằng đây là không có khối lượng tham gia vào không có khối lượng tham gia vào trên biên độ lớn trên một biên độ lớn mà không có khối lượng tham gia vào chúng ta có thể thêm một cái khung thời gian lớn hơn để chúng ta thấy rằng là mọi thứ rất là rõ ở đây chúng ta thấy là khối lượng lớn không có ai tham gia vào thì cái xu hướng điều chỉnh nó là tất yếu xảy ra nhưng tuy nhiên thì chúng ta có thể nhìn thấy là nếu mà đây là cái đỉnh nó đạt đạt trong quá trình đỉnh ngắn hạn trong cái chu kỳ giảm thì quá trình hồi phục này nó chỉ chiếm khoảng gì ạ tức là nó tăng khoảng 75 nên đã quay trở lại tăng rồi ở trong đoạn này nó tiếp tục tăng ở đoạn này thì phiên hôm qua như các bạn đã biết là cái phiên chúng ta cần phải bán cổ phiếu ra bao nhiêu các bạn đã thấy rằng là nếu chúng ta áp dụng phái sinh phái sinh để theo dõi thôi không phải đầu tư phái sinh bởi vì phần lớn chúng ta đầu tư phái sinh là chúng ta bị thua lỗ lý do là gì ạ chúng ta không kìm chế được cảm xúc muốn kiếm tiền thật nhanh bây giờ chúng ta lại quan sát trên cái biểu đồ này nếu chúng ta đã nhìn thấy trên biểu đồ này thì những cái cổ phiếu tăng rất mạnh như HCM thì bắt đầu nó đảo chiều với đảo chiều thì chúng ta làm gì ạ à? bắt đáy hay là chúng ta lại tiếp tục mua nó vào thực tế thì uh, các bạn biết rằng là nếu HCM mà chúng ta uh, quan sát cách đây khoảng một vài phiên thì Dũng có đã chia sẻ trước đã báo trước được cho chúng ta HCM chúng ta sẽ biết rằng HCM làm gì ạ bao nhiêu bạn đã thấy là bình thường chúng ta biết rằng HCM nó sẽ hồi lên đến vùng đỉnh này sau đó giảm xuống ạ nếu các bạn đã biết được đã nghe thấy được thì có thể comment số 3 hello nhà mình có nghe rõ không ạ nhà mình có nghe rõ không nếu anh chị em nghe rõ comment số 3 nếu anh chị em đang ở chương trình này hãy comment số 3. Comment số 3. Hello. Hello hello. Ok. Xin cảm ơn ạ. Tại vì chúng ta sẽ cần phải chúng ta cần phải tương tác để Dũng biết rằng anh chị em có nắm rõ được không. Có phải là hôm trước Dũng có nói là cái việc của cổ phiếu này giảm nhưng anh chị em là học VSA rồi anh chị em biết là đây là qua gì ạ? Đây là gì ạ? sau khi nó giảm trên một cái nền này thì cái quá trình này chúng ta gọi là SO lab lưu 6 tức là nó giảm rất là mạnh nó giảm SO 6 và sau SO lưu 6 tức là cái quá trình giảm trong một tín hiệu giảm trong đầu tư chứng khoán và nó sẽ hồi phục sau hồi phục thì đây là gì ạ nhiều trường hợp nó sẽ là bước vào một chu kỳ giảm rất là sâu và cổ phiếu đây là cổ phiếu mạnh nhất mạnh nhất trong dòng chứng khoán thời điểm này Vậy cổ phiếu mạnh nhất trong dòng chứng khoán thời điểm này thì chúng ta thấy là nó tăng rất mạnh và nó cũng giảm rất mạnh. Với những cổ phiếu theo sau đó thì chúng ta thấy gì ạ? Điều diễn ra? Nếu chúng ta không biết thì chúng ta mua gì ạ? Những đợt này chúng ta mua thị trường cổ phiếu đang giảm. Chúng ta chỉ mua một phiên như này thôi ạ. Thì đến phiên hôm nay chúng ta đã bị thua lỗ rồi. Một phiên thôi ạ, chúng ta bị thua lỗ rồi. Chúng ta nhìn SSI đi ạ. Chúng ta cũng thấy rằng là một phiên tăng chúng ta bị thua lỗ rồi. Chúng ta thấy DG đi ạ chúng ta đã bị thua lỗ rồi chúng ta thấy cái gì ạ CEO chúng ta bị thua lỗ rồi chúng ta thấy Techcombank cũng bị gì ạ Techcombank có thể cũng đã bị thua lỗ rồi còn nhiều gì nữa tất cả đã bị thua lỗ hết vậy tại sao chúng ta còn thích bắt bắt bắt đáy ạ tại sao chúng ta lại cứ thích gì ở mua cổ phiếu mà nó không rõ ràng tại sao chúng ta cứ đoán già đoán non mua những cổ phiếu mà chúng ta thấy là mọi thứ nếu anh chị em học về VSA anh chị em đều thấy cái điều này nó đếm và thấy nó giống như là lòng bàn tay nhưng ta vẫn cứ mua bởi vì chúng ta bất chấp sợ hãi lòng tham của chúng ta lòng tham chúng ta tiếp tục dâng lên khi mà cổ phiếu đôi chút hồi phục hồi phục đúng không ạ nên Dũng khi Dũng chia sẻ các bạn có phải là cái cổ phiếu HCM là cổ phiếu duy nhất trong cái nhóm mà Dũng chia sẻ đó là Dũng có nói là thời điểm này tôi không ra ra đầu tư nếu các bạn tham gia thì có thể tham gia cổ phiếu HCM nhưng uh, Dũng có nói các bạn là phải bán vào cách đây hai hôm qua không ạ à? phải bán bằng khi nó hồi phục không ạ à? bao nhiêu bạn đã nghe thấy điều này thì có thể comment số 6 đúng không ạ bạn nghe cái điều này comment số 6 để cho các bạn biết rằng là tất cả điều này tại hàng nghìn cổ phiếu đúng không hàng nghìn cổ phiếu như vậy chúng ta vẫn có thể biết rằng là thị trường nó sẽ vận động ra sao biết rằng cổ phiếu nào nó tốt và chúng ta thấy là mọi thứ nó như thế nào bây giờ chúng ta thấy là <clears throat> mọi thứ nó đang rất là gì ạ không rõ ràng thị trường nó không rõ ràng nó đi ngang như này đi ngang như này mà nó tiếp tục đi ngang nếu nó tiếp đi, đi ngang điều gì diễn ra nó không có dòng tiền lớn nó không rõ dòng tiền lớn tham gia vào nó kéo lên sau đấy đi xuống nó lại kéo lên nó lại đi xuống không có dòng tiền lớn tham gia vào trong quá trình đi ngang thì về các bạn điều gì diễn ra điều gì diễn ra nếu tiếp tục đi ngang không có dòng tiền lớn ạ à, tiếp tục đi ngang không có dòng tiền lớn thì mình có thể comment cho dũng cái lý do và khả năng trong thời gian tới sẽ như thế nào ạ nhớ rằng là đi ngang trên xuống giảm nếu mà thị trường tiếp tục đi ngang đây gọi là đi ngang nếu mà tôi tiếp tục đi ngang như này đi ngang như này không có dòng tiền rõ rệt thì nó gãy rất là mạnh và đây không phải là quá trình tích lũy đây không phải là quá trình tích lũy bởi vì nó đi ngang nó biến động rất là lớn và nó tiếp tục giảm tiếp nhưng một số người ngoài kia thì họ nói rằng là cổ phiếu đang được tích lũy đúng không và anh chị em đã có nghe nói là ngày là cổ phiếu Techcombank đang được tích lũy và đây là cơ hội tuyệt vời nhất để gì ạ à? để mua tích sản để mua những cổ phiếu như này vậy mua tích sản hay là mua những cổ phiếu như này là bắt trung bình giá xuống thì các bạn lại tiếp tục trả giá rất đắt không những cổ phiếu Techcombank và nhiều cổ phiếu khác thậm chí là những cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu ờ, gì ạ à? bất động sản cổ phiếu ngân hàng bất cứ cổ phiếu nào bạn mua đều tương tự như vậy tại xu hướng đi ngang à, xu hướng tích lũy đi ngang nó không có phương hướng nó không có gì ạ à, xu hướng rõ ràng thực tế không phải nó không có xu hướng mà nó đang ở xu hướng giảm khi đang xu hướng giảm nó lại đi ngang nó không có dòng tiền lớn tham gia vào thì chúng ta sẽ thì ạ à, trở thành những nhà đầu tư có thể dài hạn bởi vì cổ phiếu sẽ giảm dài hạn đây cũng là một quá trình đi ngang cho các bạn biết là quá trình đi ngang ở một dạng trước đó đây là cổ phiếu gì ạ đây cổ phiếu Masan khi cổ phiếu đặt đỉnh sau đó cổ phiếu đi ngang một vài trường hợp nó có kéo những lần này kéo lên không có dòng tiền chúng thông nói nhưng những trường hợp đi ngang ở đây nếu trường hợp đi ngang thỉnh thoảng kéo lên đây chẳng như thế thì xu giảm sẽ là tất yếu thỉnh thoảng nó có những cái sóng đi ngang rũ bỏ đi ngang thị trường chỉ xác định đây là mô hình vai đầu vàng vai đầu vai ngược bắt đầu nó bước vào một chu kỳ mới khi chu kỳ mới đi ngang chúng ta mua vào và đấy là cách mà chúng ta mua vào cổ phiếu khi chu kỳ mới tích lũy đi ngang nhưng nếu cổ phiếu nó tiếp tục đi ngang trong chu kỳ giảm thì có một vài trường hợp nó để kéo lên khi mà chúng ta gọi là học về VSA chúng ta hiểu biết a khi nào tạo đáy nhưng nếu chúng ta không biết rằng là trong biết a tạo đáy như nào thì chúng ta thấy là tích lũy đi ngang đấy là quá trình tích lũy đi ngang đấy ạ và chúng ta có thể trả giá rất đắt trong cái việc mà không hiểu rõ cổ phiếu đang đi ngang hay là đi tích lũy đi lên ở đây ạ bạn hiểu thế nào là hô hào ạ bạn quang mạnh Quang Mạnh theo các bạn này bạn này theo các bạn khởi comment cái những điều này ạ à. bạn thử comment ạ à. đây có phải là cái chương trình hô hào bán ra không ạ à? hay có chương trình hô hào mua vào không ạ à? vậy chúng ta đang làm gì ạ à? theo các bạn các bạn cứ comment những cái gì các bạn biết các bạn hiểu không có đúng có sai à? không có đúng có sai các bạn comment cái bạn này để đây không có, có đúng có sai tại vì đây nó không phải là hô hào nếu mà thị trường mà hô hào bán ra như này đây không phải là hô hào mà đây nó là đang phân phối phân phối nó mất thời gian phân phối nó mất cần thời gian để phân phối thế thì nếu trong trường hợp những cái đợt này bạn không bán ra thì hô hào nó sẽ phải trả giá rất đắt cho cái việc chúng ta thiếu hiểu biết con người chúng ta sẽ có rất nhiều các cấp độ khác nhau về đầu tư cấp độ thứ nhất là cấp độ ở gì ạ à? tầm vị kỷ đó là đầu tư gì ạ à? đầu tư giống như là gì ạ à? theo uh, bản năng đầu tư theo bản năng là chẳng biết gì cứ đầu tư ạ à. bao nhiêu bạn thấy là ở trên thị trường có rất nhiều nhà đầu tư bản năng giống như con người chúng ta thì ăn ngủ nghỉ sau đó gì ạ à? lấy vợ lấy chồng làm cái chuyện ấy sau đó chết là cuộc sống của họ chả làm được điều gì cả và họ chết một cách gì ạ à? rất uổng tiếc trong cuộc đời đấy là đầu tư bản năng chết ở đây Dũng nói với các bạn đó là chết đầu tư chứng khoán là cháy tài khoản chết đây là chết mà chúng ta chả hiểu tại sao chúng ta chết đấy gọi là bản năng nếu chúng ta đầu tư một cổ phiếu đang đi ngang này mà chúng ta lại tiếp tục là bảo mua cổ phiếu vào hay là bảo là hô hào người ta bán ra thì đấy là chúng ta gọi là bản năng đấy bởi vì chúng ta chẳng biết gì về thị trường cả chẳng hiểu nào về thị trường cả chúng ta vẫn cứ đầu tư vậy chúng ta đang gì ạ đang làm cái gì ạ còn trường hợp thứ hai là chúng ta đầu tư giống những người ngoài kia họ bắt đầu khấn họ cầu nguyện tiếp tục khấn cầu nguyện và một người nào đó quá trình khấn của họ thành công thì họ nghĩ là thượng đế đã giúp họ thành công nhưng một ngày nào đó quá trình khấn của họ họ bị thua lỗ họ sẽ nói rằng là điều diễn ra họ sẽ nói rằng là thượng đế đang trừng phạt họ đó họ nói rằng là ai đó đang trừng phạt họ đấy là cấp độ vị kỷ cấp độ tiếp theo trong đức à, lịch là vị kỷ trong đầu tư chứng khoán là cấp độ cao hơn một chút đó là họ vào đội nhóm họ nghe các chuyên gia chia sẻ họ mua các cổ phiếu của các gian chuyên gia chia sẻ mà họ chẳng biết rằng là cổ phiếu đó có tốt hay xấu họ bắt đầu gì ạ họ bắt đầu cảm nhận như là mình gì ạ thuộc về đội nhóm họ nghĩ rằng là mình đang gì ạ thuộc về cộng đồng tuyệt vời nhưng họ chẳng biết là cộng đồng của họ là cái gì ạ họ chẳng biết là cộng đồng của họ đang ở đâu họ chẳng biết là cộng đồng những người trong cộng đồng của họ có đang sống dở hay chết dở và những con người như vậy có thể một lúc nào đó thị trường đi lên họ kiếm được tiền họ thấy cộng đồng của họ rất tuyệt vời họ thấy cộng đồng của họ tuyệt vời tuyệt vời và tuyệt vời nhưng khi thị trường đi xuống thì họ thấy rằng là họ đủ lỗi họ phàn nàn họ bao biện đủ lỗi phàn nàn bao biện là những gì họ chia sẻ họ lên mạng họ chửi bới họ nói rằng là những người dẫn dắt họ toàn là những người sao nữa đấy chính là những người vị kỷ và tất cả những người mà trong cấp độ vị kỷ sẽ phải trả giá rất đắt trong lĩnh đầu tư chứng khoán bao nhiêu các bạn đã biết rằng là những người vị kỷ khi mà Dũng chia sẻ ở đây đã phải trả giá rất đắt trong đầu tư chứng khoán nếu chúng ta có ở ba cấp độ của trên ạ à. nếu các bạn thấy điều này comment số 4 được không ạ hello đó là vị kỷ đấy ạ à. vị kỷ là chúng ta lợi ích của bản thân chúng ta tập trung lợi ích vào chính bản thân chúng ta lợi ích vào cái tôi của chúng ta và con người chúng ta nên chúng ta bị thua lỗ chúng ta chẳng hiểu rõ rằng là thị trường nó đang vận động như sao chẳng hiểu rõ được chu kỳ vận thiếu nó vận động như thế nào và chúng ta đi phán xét một cách gì ạ à? mù quáng cấp độ tiếp theo là cấp độ bị chủ để trở thành con người bị chủ là con người của tiền bạc được kiếm nhiều tiền bạc hơn và giúp cho được nhiều người khác thành công hơn thì chúng ta sẽ đến một cái cấp độ cao hơn cấp độ này là cấp độ của gì ạ tầm nhận thức rất là cao để có tốc độ nhận nhận thức rất cao như vậy chúng ta cần phải có kỷ luật con người kỷ luật con người kỷ luật con người bao giờ cũng đi trước công việc theo sau hello bao nhiêu anh chị em đã đọc cuốn sách từ tốt đến minh đại tất cả doanh nghiệp tuyệt vời nhất doanh nghiệp tăng trưởng nhất tất cả những gì chúng ta thấy là tốt nhất nó đều đến từ kỷ luật vậy bạn chẳng hiểu ra gì ạ à? kỷ luật là gì kỷ luật là hạnh phúc kỷ luật là gì ạ à? thành công kỷ luật là vui sướng như một số ai ngoài đó ngoài kia họ nói là kỷ luật là đau khổ quy luật là thất bại quy luật là gì ạ à? gò bó vậy chúng ta có hai con người khác nhau sự kiện cộng phản ứng nó tạo ra kết quả cùng là một sự kiện xảy ra một số người kỷ luật họ thấy rằng họ đang thành công một số kỷ luật họ thấy họ đang có kết quả một số kỷ luật họ đang trở nên tốt hơn so với ngày hôm qua và ngược lại những người không kỷ luật họ đã phải thua lỗ họ đã phải phá vỡ tất cả các nguyên tắc của mình trong đầu tư chứng khoán trong công việc trong mối quan hệ họ ra đường họ vượt đèn đỏ họ đâu thử đầu tư chứng khoán họ giao dịch bất chấp nỗi sợ hãi và cuối cùng cuộc sống của họ cũng giống như vậy rủi ro đến với họ họ sẽ đổ lỗi cho chính phủ họ đổ lỗi cho môi giới họ đổ lỗi cho những người dẫn dắt họ họ đổ lỗi cho mọi thứ thậm chí là họ đổ lỗi con cho con chó bởi vì thì sao những cái gì đổ lỗi được họ đều đổ lỗi chúng ta thấy là cuộc đời nó như vậy ạ khi chúng ta kỷ luật một cái cấp độ cao hơn đó là trong kỷ luật trên kỷ luật đó là chiến lược chiến lược đấy ạ các bạn biết rằng là kỷ luật cộng với chiến lược thì đó là con người của thành công kỷ luật chiến lược thế bạn có tất cả mọi thứ bạn có đấy là những gì dũng muốn chia sẻ một phần trong cái một bạn vừa rồi có comment các bạn hiểu không ạ Chúng chia sẻ cái điều này không phải là cái điều mà chúng ta cần phải nhận thức được mình đang ở đâu cái tầm nhận thức chúng ta đang ở đâu thì chúng ta mới có kiếm tiền ở đó còn nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta đang ở đâu con người chúng ta đang ở đâu thì chẳng bao giờ kiếm được tiền cả mà không kiếm được tiền chúng ta lại tiếp tục có những lời than vãn ca tụng và hôm trước chúng ta thấy là nếu anh chị em nhìn vào một vài cái zoom nào đó giống như cái câu chuyện mà Hitler đưa một đội quân hô Hitler chiến thắng và bắt đầu họ dập chân dập chân dập chân đi ra biển và tất cả những con người đấy đều hy sinh một cách vô ích bao nhiêu em đã nhìn thấy một gì ạ à? một cái câu chuyện Hitler hô hào cho một đội quân đi ra biển và sau đó những đội quân đó chết chết chết một cách vô ích thì trong đầu tư chứng khoán này, chúng ta thấy là có rất nhiều cổ phiếu được một ai đó hô hào và chúng ta tin tưởng tin tưởng một cách mù quáng cuối cùng cổ phiếu đã giảm 50 phần trăm 60 phần trăm 70 phần trăm và chúng ta vẫn hô hào vẫn tin tưởng vẫn vui vẻ vẫn thoải mái nhưng tiền thì không biết ở đâu ra vẫn tiền vay ngân hàng tiền gì ạ à? có rất nhiều người vay tiền ngân hàng vay rất nhiều tiền ngân hàng và hàng tháng ngân hàng đến đòi nợ có rất nhiều người vay tiền của bố mẹ và bố mẹ hỏi tiền của bố đâu có rất nhiều người thì lấy tiền của vợ chồng để đầu tư họ vẫn tiếp tục hô hào nhưng khi mà những người thân của họ hỏi tiền ở đâu ra họ bảo rằng họ đầu tư dài hạn họ được một ai đó chỉ cho họ hãy mua cổ phiếu trong quá trình tích lũy đi ngang và họ đây là cơ hội để duy nhất để mua cổ phiếu trong 5 đến 10 năm tới vì giá cổ phiếu rẻ đấy là những câu chuyện mà Dũng muốn gửi anh chị em ở hàng ngày thì chúng ta sẽ nói là phân tích kỹ thuật phân tích cơ bản VSA xuống dòng tiền ờ, kinh tế vĩ mô kinh tế vĩ mô là gì ạ có rất nhiều người cứ nói về kinh tế vĩ mô thế vậy kinh tế vĩ mô nó tác động như thế nào với cổ phiếu cái điều quan trọng nhất là gì ạ khi kinh tế vĩ mô nó tác động đến gì ạ tác động đến nó tác động đến giá cả giá cả thì nó tác động đến lạm phát lạm phát nó tác động đến gì ạ tỷ giá tỷ giá nó tác động đến gì ạ lãi suất lãi suất nó tác động đến chi phí chi phí nó tác động đến doanh nghiệp nên đây chúng ta thấy là những cái gì tạo ra cái gì nhưng bây giờ chúng ta cứ nói là lạm phát thì chúng ta chả hiểu lạm phát nói về tăng trưởng GDP tăng trưởng GDP thì có lúc thì nó do gì ạ à? do bơm tiền ra để tăng trưởng dùng tăng trưởng GDP nó ở đầu tư công để tăng trưởng vậy tăng trưởng GDP dùng đầu tư công để tăng trưởng thì chúng ta thấy là doanh nghiệp có tăng trưởng hay không có lúc mà chúng ta thấy là tăng trưởng chúng ta tất là tăng mạnh nhưng nó đến từ đầu tư công thì rõ ràng là cơ hội chúng ta không còn nhiều nhưng tăng trưởng là do tăng trưởng nội tại của nền kinh tế chúng ta từ dịch vụ từ hàng hóa từ những yếu tố cốt lõi trong doanh nghiệp thì tất cả tăng trưởng đó là điều tuyệt vời một doanh nghiệp cũng tương tự như vậy đó là gì ạ họ có lợi nhuận lợi nhuận họ đến từ những sản phẩm những cái dịch vụ cốt lõi của họ nhưng có doanh nghiệp họ bán tài sản ra họ cũng tạo ra lợi nhuận và chúng ta bảo là lợi nhuận tuyệt vời thì trong phân tích kỹ thuật hay là phân tích cơ bản kinh tế vĩ mô nếu chúng ta không hiểu cái gì tạo ra cái gì thì đầu tư chứng khoán nó đang ở cấp vị kỷ nó đang cấp vị kỷ các bạn ạ chúng ta chẳng hiểu rằng là nếu chúng ta ăn một món ăn cái món ăn này nó có tác động như thế nào đến để sức khỏe chúng ta hay chúng ta cứ ăn bảo nó là khỏe có nhiều người ăn uống thì cứ ăn là nghĩ là nó khỏe bởi vì người ai đó bảo khỏe mẹ em bảo nó khỏe cụ em bảo nó khỏe bác sĩ bảo nó khỏe chúng ta ăn nhưng ta chẳng hiểu rõ rằng là nó khỏe hay không ờ, nhà đầu tư cũng tương tự như vậy nếu chúng ta mua cổ phiếu mà thấy ai đó bảo nó tốt chúng ta mua vào ai bảo nó tốt chúng ta mua vào thì thực tế là chúng ta chả hiểu vì gì về đầu tư cả bởi vì cái hành vi nhận thức chúng ta không có à, Dũng biết rằng là hiện tại thì à, Ủy ban chứng khoán đặc biệt là năm 2022 sẽ đưa ra rất nhiều các gì ạ cái thông tin hỗ trợ cho thị trường chẳng hạn như là thông tin về gì ạ à, đưa một số các à, dịch vụ để giúp cho thị trường minh bạch hơn à, giúp cho chúng ta có thể sử dụng tê cộng đúng không chúng ta có trong thời gian tới như bạn nào đang nói ở đây chúng ta thấy là, là rất rất mừng là gì ạ giao dịch từ T2 thay vì T3 thì quan trọng nữa là chúng ta cũng trong năm 2022 chúng ta sẽ gì ạ giao dịch bằng T0 chứ không phải giao dịch T2 T3 cái điều này nó sẽ củng cố cho cái việc trong một hoặc hai năm tới một hoặc hai năm tới thì Việt Nam chúng ta sẽ trở thành nước mới nổi vậy nếu Việt Nam trở thành nước mới nổi bạn đầu tư bạn không có kiến thức bạn không hiểu rõ về vận động của thị trường ra sao bạn không hiểu rõ là thị trường nó biến động như nào bạn không biết rõ rằng là thị trường nó đang đi ngang trong quá trình phân phối mà lại bảo là mua vào lại giữ cổ phiếu thì cái điều này bạn hiểu rõ rằng là bạn phải trả giá rất đắt cho cái việc mà thiếu hiểu biết tại sao Dũng kiếm được ờ, hơn 500% năm 2017 và tiếp tục đầu tư và tiếp tục có lợi nhuận năm 2000 à xin lỗi ạ, năm 2021. chúng bán toàn bộ cổ phiếu vào tháng 7 năm 2021 và không mua vào. Bởi vì lý do vì sao? Khi mình đạt được mức lợi nhuận vừa đủ, mình phải biết khi nào mình dừng. Nhưng có nhiều người không biết rằng là khi nào mình dừng, có những người không biết là khi nào mình à, tiếp tục đầu tư. Nó giống như chúng ta ăn một món ăn nào đó vì chúng ta không biết mình khi nào mình cần phải ăn thêm khi nào mình cần phải dừng ăn nên chúng ta trở thành những người béo phì bởi vì chúng ta không nhận thức rằng là ăn cái gì để tốt cho sức khỏe nên chúng ta tiếp tục ăn bởi vì chúng ta sướng mồm đầu tư chứng khoán cũng tương tự như vậy nếu chúng ta tiếp tục đầu tư trong chu kỳ giá xuống tiếp tục đầu tư mà chúng ta không biết là cổ phiếu thị trường chung cái gì tạo ra cái gì thị trường chung vn index nó được cấu tạo bởi rất nhiều cổ phiếu nhiều cổ phiếu đó nó cấu tạo bởi các ngành vậy thị trường chung nó tăng được phải do các ngành tăng theo các bạn ngành nào có thể tăng mạnh trong thời điểm này nhóm cổ phiếu nào có thể tăng mạnh trong thời điểm này phân khúc nào có thể tăng mạnh trong thời điểm này và nếu nó không có điều này mà chúng ta lại tiếp tục đi đầu tư thì chúng ta gọi là đâm đầu vào tường đâm đầu vào tường là chúng ta biết cái tường nó ở phía trước biết cái bức tường rất dày đang ở phía trước chúng ta tiếp tục lao thẳng và chúng ta đâm đầu vào tường lần thứ nhất chúng ta đâm nó bị chảy máu chúng ta thấy là không sao cả lần thứ hai chúng ta đâm mạnh hơn nó cũng bị chảy máu chúng ta thấy phải chấn thương vào bệnh viện đôi chút nhưng lần thứ ba chúng ta đâm chấn thương sọ não và dẫn đến mất tính mạng vậy đầu tư chứng khoán cũng tương tự như vậy không ạ cũng tương tự như vậy lần thứ nhất bạn đâm bạn có thể thua lỗ đôi chút ạ à. 5 10 phần trăm lần thứ hai bạn tiếp tục đâm vào bạn có thể thua lỗ 3 40 phần trăm lần thứ ba bạn cháy tài khoản và điều gì diễn ra khi bạn bạn cháy tài khoản tiền mờ mồ hôi công sức của gia đình của vợ chồng của người thân đặc biệt là tiền đi vay ngân hàng bạn lo lắng sợ hãi thờ ơ bế tắc và cuối cùng bạn có thể kết liễu cuộc đời của bạn và ai đó cái tin đưa bạn họ nói rằng là rất tiếc bởi vì ông này đầu tư chứng khoán nên bị thua lỗ nhưng có phải là thua lỗ do chứng khoán nó tạo ra hay không hay chính con người chúng ta nó là những con người cờ bạc cờ bạc chúng ta chơi cờ chứng khoán chơi cờ bạc chúng ta chơi giống như cờ bạc thì chúng ta đã là cờ bạc đấy ạ Dũng mong rằng là trong video này à, thực ra chủ đề thì Dũng Quang muốn chia sẻ anh chị em đó là xu hướng nhưng có một cái bạn bạn chia sẻ như vậy Dũng thấy rằng là Dũng muốn chia sẻ cái điều này để cho bạn thấy nhận thức được không phải là cứ muốn thành công là thành công đâu ạ muốn thắng là thắng đâu ạ thành công trong đầu tư chứng khoán chúng ta cần phải có khát vọng lớn có niềm tin và chúng ta phải có gì ạ chiến lược có kỷ luật hai cái điều này vẫn chưa đủ chúng ta phải hành động mạnh mẽ chiến lược kỷ luật hành động mạnh mẽ chúng ta trở thành nhà đầu tư thành công còn chúng ta tiếp tục ỉ lại cho một ai đó tiếp tục phàn nàn đủ lỗi tâm lý tiêu cực những cảm xúc tiêu cực nó sẽ giết chết chúng ta nó không giết trong một ngày một ngày một ngày hai nhưng dần dần nó sẽ giúp chúng ta trở thành những con người tiêu cực ảnh hưởng đến tiền bạc mối quan hệ sức khỏe thời gian và tất cả mọi thứ trong cuộc sống chúng ta Dũng xin cảm ơn tất cả anh chị em đã có mặt và tiếp tục nghe Dũng trong cái đoạn vừa qua Dũng biết rằng là những chia sẻ này là một cái phần mong rằng là nếu chúng ta muốn trở thành những đầu tư chứng khoán lưỡng luyện muốn trở thành những nhà đầu tư chứng khoán thành công muốn trở thành những thiên tài đầu tư chứng khoán không cách nào khác là chúng ta cần học tập phát triển bản thân đi trước phát triển kinh doanh rất nhiều các nhà đầu tư đặc biệt là rất nhiều anh chị em đã học hết chương trình nọ hết chương trình kia mà không có lợi nhuận và chúng ta đổ lỗi là tôi đã học rất nhiều thứ rồi mà không có kết quả khi chúng ta học á, thì chúng ta phải có tư duy đúng tư duy đúng khi chúng ta có tư duy đúng tư duy nó phù hợp với phong cách con người chúng ta bạn không thể là lướt sóng trong khi bạn vẫn bận việc bạn bận việc ngân hàng bạn bận việc gia đình vậy bạn đầu tư lướt sóng bạn không thể nào đầu tư giá trị nếu bạn không có hàng nghìn tỷ đồng bạn không thể trung bình giá xuống nếu bạn không muốn thâu tóm doanh nghiệp và tất cả cái này nó phải phù hợp với tính cách con người của bạn khi bạn biết rằng là những hệ thống phù hợp với trình độ nhận thức tính cách vốn cũng như sự hiểu hiểu biết của bạn thời gian thì bạn sẽ sử dụng những uh, chiến lược đầu tư chiến lược lấy phương pháp đầu tư có phương pháp đầu tư phân tích kỹ thuật có phương pháp cơ bản nếu bạn đầu tư phân tích kỹ thuật thì bạn chỉ đúng khoảng 25% nếu bạn đầu tư với số vốn dưới 1 tỷ đồng còn nếu 2 tỷ đồng trở lên bạn cần phải kết hợp cả phân tích cơ bản nhưng nếu bạn đầu tư chỉ dựa trên phân tích cơ bản thôi mà không thôi thôi không thì cái việc gì ạ à? bạn chỉ đúng 20 5% bởi vì có nhiều cổ phiếu giá nó rẻ mọi thứ nó tốt nhưng nó vẫn cứ giảm và bạn tiếp tục bị thua lỗ nếu bạn kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản thành một hệ thống thì bạn đã thấy rằng là bạn đã đúng 50 còn 50 nữa đó là phản ứng cổ phiếu với thị trường đó là những trải nghiệm của bạn trên thị trường và bạn không thể nào muốn kiếm được tiền mà sử dụng trải nghiệm của người khác đấy là góc độ của đầu tư vậy bạn muốn trở thành vị kỷ hay vị chủ vị kỷ là bạn sẽ là người mang toàn bộ số tiền của bạn để làm từ thiện cho người khác còn nếu bạn trở nên vị chủ bạn sẽ giúp cho nhiều người khác kiếm được nhiều tiền hơn sẽ mang số tiền của bạn kiếm được để giúp đỡ gia đình của bạn giúp đỡ người thân thậm chí giúp đỡ cộng đồng của bạn đấy là cách bạn lựa chọn mong rằng video ngắn này sẽ giúp cho các bạn nhận thức một điều nào đó trong quá trình đầu tư dù không muốn rằng các bạn hôm qua hôm kia thấy rằng là thị trường hồi rồi múc đầu tư lướt sóng đi hôm nay thì có rất nhiều người lại khóc bởi vì đã bị thua lỗ trong phân tích kỹ thuật thì Dũng muốn giới thiệu các bạn nếu các bạn không có điều kiện học hành nếu các bạn không có thời gian để tham gia thị trường đặc biệt nếu các bạn không có kiến thức thì các bạn có thể nghiên cứu những tài liệu vết A mà Lũng chia sẻ đây là những tài liệu mà Dũng đã đưa đưa vào Việt Nam đầu tiên ở Việt Nam vết A là phương pháp phân kỹ thuật tốt nhất mà tất cả thiên tài đầu tư chứng khoán thế giới họ làm và Dũng đã áp dụng thành công và rất nhiều học trò của Dũng đã áp dụng thành công trong phân tích kỹ thuật tất cả phương pháp phân tích kỹ thuật họ phải đạt đáp ứng được ba điều một là quy luật cung cầu thiếu quy luật cung cầu bạn không thể nào biết rằng cổ phiếu đang được các tổ chức mua vào hay bán ra thiếu quy luật cung cầu bạn không thể biết rằng cổ phiếu đang được phân phối thiếu quy luật cung cầu bạn không thể biết rằng cổ phiếu đang được tích lũy hay không nên bạn hiểu rõ quy luật cung cầu quy luật thứ hai là quy luật nhân quả bạn phải biết cái gì tạo ra cái gì why tại sao cổ phiếu lại lên tại sao cổ phiếu tích lũy tại sao cổ phiếu trong thời gian tích lũy ngắn nó không đi được xa và đấy là lý do bạn phải biết và cuối cùng cùng là cổ phiếu nỗ lực thành công nếu mà nỗ lực mà nó không thành công thì cổ phiếu đó là cổ phiếu vứt đi vậy ba quy luật này là ba quy luật trong VSA còn bạn dùng rất nhiều phương pháp khác với nhau dù có hàng trăm thậm chí nhiều trăm cuốn sách về đầu tư chứng khoán nhưng chỉ có một vài cổ phiếu 5, 6 hoặc là 7, 8 cổ phiếu sách chứng khoán có thể giúp ích cho chúng ta nhưng không phải tất cả Dũng mong rằng là bạn sẽ hiểu điều này về phân tích cơ bản cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường tốt đến vĩ đại là hai cuốn sách bạn phải đọc để bạn hiểu những doanh nghiệp thành công những doanh nghiệp tốt nó vận động ra sao những doanh nghiệp tuyệt vời nó đều có những cái đặc tính của nó bạn muốn làm con nhím hay là con cáo nhím cáo và một con nữa là con cừu cừu sẽ bị cáo ăn thịt bạn muốn là big boy hay không ạ bạn big boy có nhiều tiền nhưng bạn đi lừa người khác để kiếm tiền kiếm tiền của người khác để gì ạ à? mồ hôi xương máu người khác để nuôi xuống gia đình mình big boy Dũng tin chắc là những doanh nghiệp có một số doanh nghiệp tốt cổ phiếu tăng nhưng có một số doanh nghiệp lở cổ phiếu vẫn tăng bởi vì những con cáo ngoài kia đang dình các bạn đó xin cảm ơn các bạn Dũng mong muốn rằng là mỗi một video như này sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta mạnh mẽ lên những bạn đang bị thua lỗ ở phía trước đó chúng ta còn rất nhiều cơ hội Dũng đã bị thua lỗ hơn 14 tỷ đồng năm 2014 à 2010 sau đó với việc niềm tin là mình phải trở thành nhà đầu tư chứng chứng khoán kiệt xuất mình phải kiếm được tiền bởi vì nếu mình chết chắc chắn bố mẹ mình sẽ không sống được nếu mình chết vợ con mình sẽ ra sao nếu mình chết điều gì sẽ diễn ra với cuộc sống gia đình mình nên hãy tin tưởng rằng tôi có thể làm được hãy có niềm tin là tôi có thể làm được hãy tự ám thị cho bản thân các nguồn lực sẽ đợi các bạn ở phía trước chúng tin chắc rằng các bạn sẽ là những người chiến thắng trong đầu tư chứng khoán trong video này chỉ mong muốn là các bạn nhận ra một cái điều gì đó để giúp các bạn chiến thắng trên thị trường chứng khoán giúp bạn tự tin vào chính bản thân mình giúp cho bạn tìm ra cho mình một hệ thống phương pháp đầu tư giao dịch phù hợp với chính bản thân giúp bạn hiểu rõ là ngoài kia có rất nhiều cáo chúng ta chỉ là những con cừu vậy để cừu trở thành nhím các bạn cần phải phát triển bản thân đó chính là video của ngày hôm nay xin cảm ơn các bạn chúc các bạn có những quyết định sáng suốt trong đầu tư chứng khoán nếu ờ, video này hữu ích tôi mong rằng các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết và nhớ bấm chuông và đăng ký kênh để lần sau Dũng Phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video tiếp theo hiện tại Dũng có một cái khóa học đó là bí mật đầu tư cho người bí mật đầu tư cho nhà đầu tư mới ở đây là khóa học online được quay sẵn để các bạn học và sau khi khoảng độ một chương trình số lượng đầy đủ Dũng sẽ tổng hợp lại và đào tạo chúng ta một cách thực chiến đào tạo uh, trực tiếp offline và mong rằng sẽ nhận được phản hồi quý vị vị các bạn à, hai nơi Dũng sẽ tổ chức đào tạo chính đó là Hồ Chí Minh và Hà Nội nên uh, mong rằng cái khóa học này nó sẽ giúp chúng ta quản trị được cảm xúc hiểu rõ rằng là thị trường vận động ra sao hiểu rõ các quy luật cung cầu kinh tế vĩ mô à, những yếu tố cơ bản à, phân tích báo cáo tài chính và đặc biệt là các bạn hiểu rõ tại sao bạn lại bị nghiện cổ phiếu Xin cảm ơn rất nhiều. Đó là khóa học bí mật đầu tư chứng khoán. Xin cảm ơn. Chúc các bạn thành công. Đây là khóa học, thực tế là khóa học này trong người mới nhưng nó cũng dành cho nhà đầu tư lâu năm bị thua lỗ cho anh chị em F0 và với mức uh, phí rất là rất là thấp đó là 268.000 đồng đúng long rằng là các bạn sẽ nhận được điều gì trong cái chương trình này xin cảm ơn rất nhiều